Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả anh em ơi Hiện tại bây giờ thì ban Khả đang đấu giá một phẩm top 2 ban hội anh em à Hiện tại ban hội Khả được là một set đồng bang ờ, Hồng Mỹ à, Random Và một cái uh, hiền tinh uh, Hiền tinh Random 890 Đó lỡ mai hiền tinh Random 890 Còn vòng sáng này Khả đã Khả dứt luôn cho xong Hiện tại anh đa, Phong Ca đang đấu à, Hiện tại Phong Ca đang đấu 80 kim Anh em nào đấu thì lên em à Bước nhảy 5 kim Đó. Tôi mua mẹ rồi mở dòng sáng màu vàng đi ờ, tập trung tập trung 8 kim lần một cho phong ca đó cứ 3 phút nhảy là không ai lên thì của phong ca vậy thôi 8 kim lần một khoảng ờ, hơn 5 triệu một chút anh ơi 80 kim lần một điện phong mở đi nói chung thì ờ, không ai đó thì cũng là anh phong thôi anh em nhường của anh phong dạ thôi anh em nhờ thì anh xin ừ anh xin nói nhanh gọn anh em nhờ anh xin thế thôi ừ nhanh gọn ủa đồ em em mới dọn nhận vòng vòng sáng ban hội 100 <laughs> xu rồi sao nó hiện ta chắc là đồ phát rồi phát rồi dòng sáng phát rồi em ơi à thì bên này có căng thế tao bảo là anh em nhường anh xin rồi mà chỉ căng thẳng thế căng thánh <laughs> ờ thánh là căng thẳng thế tám mươi kim Lần một anh em ơi, cho anh em 2 phút suy nghĩ anh mà à. Đủ. Đủ. Ông ông chửi cho tao cho banh sát luôn. Ờ, quan sát. Hạ mày lên 90 kim đã đành 81 kim ừ. lại thêm mất 3 phút nữa. mày ừ. đi tắm kiền danh anh Thành thắng nha, đánh nha. Không ơi, chia hai bên đánh ok. Vào đi anh em đánh à, vui mà. Đánh vui đừng có cái cú. Đánh à. vui mà cứ cứ chia ra đánh vui vẻ không cần cua được mẹ cứ quay quan trọng với cái này làm gì lần <laughs> à, à, hai Chúng ta bây giờ thì, nó, à, sai không mình không, không chấp thì phú này nó say thì mình thừa biết tính nó rồi kệ ừ, đúng rồi đúng rồi nói chung là bang mình mà gặp ai say anh em anh em bang mình tự không biết cho nó khỏe khỏi đau đầu đúng rồi đúng rồi đúng rồi ừ. anh em nên không không không chấp với thằng say nên là đừng có chấp chứ đừng cản qua cái lại cho nó mất hay biết say thì thôi tất biết cho nó khỏe ừ. mình nói tỉnh thì mình nói ừ à bữa anh anh phá riết nó rồi à à nó lên mạng nó chửi thêm thằng nữa ừ tám mươi tám mươi kim lần hai đó tám kim lần hai em ơi nói chung sẽ thằng bàn hồng mỹ mở ra hình xui anh em ơi nhìn cuốn này mở ra sẽ này quá pin luôn rồi quá đẹp luôn ờ, đẹp. quá đẹp quá đẹp luôn chín mươi ờ, rồi không phải thằng thằng thằng thằng gì rồi thằng cún nó mở hôm đấy là một nó mở hôm rầm nên là hoa quả nó thắp hương đàng hoàng tử tế rồi ờ ờ ờ <laughs> nhìn xét đẹp luôn đúng ờ, hôm đấy là hôm rầm mà lùa cún ờ à, hôm đó 14 mà 14 năm là dầm cái gì nữa 80 <laughs> kim lần 2 Nam ơi Còn một phút nữa em à Đúng phút 56 Khải chốt nha Nam 8 giờ 56 phút Khải chốt nha Nam ơi Còn 60 giây mày chốt đi cho ông mở là ông đi ừ, ừ. ờ cho ông gửi cho ông ông, ông nào cho cho ông ông nào đối xét với kìa à, ok thôi chốt này anh ơi ok à. ờ, đấy okay. về tương dân nam nói chung là tương à. nam anh ơi dạ. tám mươi kia ơi Anh ơi tám mươi kia cho nam với cả mày tính luôn cho anh cái ờ, lễ bao này với cả cái ờ, vòng này bao nhiêu tiền thì anh chuyển khoản luôn ok ok vòng thì cứ như ba kim cũ anh tam thánh giờ giật em vâng. hai kim vòng lên tam thánh rồi nếu mà nếu mà order nó hủy dòng em sẽ trả lại cho anh em ok chưa ok ok à. tất nhiên rồi đúng rồi anh nhường cho em cái vòng nếu mà order hủy dòng thì sẽ trả lại tiền lại cho anh em đó được Ok em Sam Thắng Lố anh nói khóa mít rồi sao anh đấu Đâu chắc cần ban mà đúng rồi, đúng rồi. Chắc cần ban Đúng chắc cần ban Nó chắc cần ban mà ông ông cho ông cho nó mà đâu đâu này nói chứ ông ông kia cũng vào không kịp đây hiện giờ anh ơi đây đang đứng ở công minh tử xuất từ chiều rồi này đây đây đây à, À, cái này là 80 kim kèm với ờ, uh, 16 ca dạng, 16 ca sâu, 3 dòng sáng lên 19 cộng 80 là 99 kim số đẹp anh ơi. 99 kim. À, Đâu được rồi, mày cứ tao tịch đi, cái bộ ăn ma trước đi. Đúng rồi. 99 kim với lại 16 à, cây vàng. Đây này em giao dịch AK. Anh cây mở luôn nha. Anh cây mở cho xe anh em xem luôn nha. Đó. Anh nói nói nói Discord anh. Đây Discord, đây Discord. À, ông anh phong ca like cũng được, em la cho. À mà anh anh anh nút kênh bang được rồi đúng rồi ừ, anh anh mới thằng nút bên bang rồi ok rồi anh nói anh không còn lại Đấy, nhìn thấy rồi nhá. Kiểm tra, kiểm tra. Chúc 20. 20 hả? 20. Chưa? Ôi, 3 4 rồi, được được, gia truyền 20 ơi. À. Ngược bồi ngon. Ôi trời cái này bẩn quá. Má. Thôi Nhận 25. Ui nữa. Rồi, gia chiền có thể mát rồi, gia chiền giờ mát rồi. Ủa mà. Đừng có 17 số 17 đó. Đấy Chơi chi má Trời ơi, kém thằng kia một tí À 18 mà, 18 mà Một tí Đâu, 19 ngon dữ ta Trời ơi Quá đẹp luôn đâu Nói chuyện của cũng trước mở là 19 10 Đúng rồi, à, đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp Đẹp quá dạ. Quá đẹp luôn em ơi Anh em anh em xem rồi anh không Tính ra 44, 19 đồ tính ra hai set ban mình mở là ngon ghê chứ Dẫn hoài Set của anh Quýnh 19, 4 Đó còn anh phong cao cũng 19 4 ngon rồi ngon rồi hai set ngon quá là coi như là 99 kim đúng không ngon đúng, vâng, đúng rồi anh ơi 5 đúng không đúng rồi ấy, ấy, anh anh anh lùm giùm em rồi chứ giá đó em không có đâu <laughs> rồi để tao bạc thằng lúa đúng rồi đúng rồi dạ. anh đưa giá đó em không có đâu em không có chịu á em chịu á <laughs> Ok ok anh cứ thoải mái này tí nữa, ban qua em ngày mai phát lương anh em mà được như đâu. À, ok ok, okay. ngày mai thì ok. Cứ ờ, lái đi rồi em phát lương nè. Rồi, xong. Rồi. Xong ở đâu giá này mà. Mấy mấy mấy cả. À? Sao anh ơi? Anh bảo này. Không biết là cái cái cái, mấy bao công thành ấy thì không biết làm bọn. Rồi, lượng bao công thành là anh phong ca anh đấu hết rồi anh ơi anh nói chung là ừ, anh, anh biết rồi nhưng đấu ừ. để lấy đúng rồi anh cái đó thì lấy được phản lương cho anh em á cái cái cái cái shop của của anh ấy là trừ luôn những cái anh không lấy nữa chứ không không không không không không, không phải lấy đánh công thành phải lấy ai cũng phải lấy không không không, không được ai cũng phải lấy ít nhiều phải lấy cứ như, như bang phát nào thì em cứ thế em cân nhận thôi rồi tiếp tục anh em ơi đấu giá riêng uh, hiền tinh lên năm trăm hai trăm xu Ờ, em đồng ý nhưng mà người ta không đồng ý thì cũng đúng thế nói chung anh cứ nhận đây cho vui anh ơi không anh chỉ nói là cái phần của em không, không được không được không được em cho ai thì cho đúng rồi phần của em là em cho ai thì ấy giống như anh thế thôi anh cho ai thì cho đúng rồi <laughs> đúng rồi lấy đi hiện tinh lành lành trước em cần hiện tinh em đấu đi em lái con ghẹ dạ anh là anh lái hai k năm hai k năm đấy là cái gì đấy Hiền Tinh mở ra đầm random 890 ép vũ khí rồi ơi Mấy dân này vậy đợi anh ép vũ khí thôi Ép mấy kia phí không? Bình ép Binh sát rồi lệnh tin này nữa. Nói chung hiện tại bây giờ em chưa có vũ khí bữa giờ Bên kia em mua một cây vũ khí rồi nha anh Phong ca Phong ca Ờ ngọc bội ờ, Hôm qua bên kia em mua được cái cây vũ khí rồi nha dòng sinh lực kháng hộ nữa quá ngon đúng rồi nam sáng ba này ngon quá anh biết không cái set hồi mấy tụi kia nó google cũng phải máy set lại mới được ngon đúng rồi mà đây mình mở ra ngon hai set này ngon vài đấy luôn ý anh bà cái chuyện nào bầu được ra cái chủ yếu là bò cho chuyện á à, bộ cho ok mà của của anh hơn đẹp quá nhưng mà anh là để xịp so với em nội lực ờ, hiền tinh hai trăm năm tổng tổng thu đợi tối nay khả tính cái cái danh sách phát thưởng ờ, phát ờ, cái điểm ờ, đọc tiền á đến của tam thánh nhá. Đồng có bộ ăn bí mà ông ăn đâu ông mấy đâu ông mấy đầu server mà đầu silver đấy nhắn đẹp không nhắn tâm thánh rồi ok ở à, đây quên ba trăm bảy là năm phiên không đây đây đây cái bài cái gì chụp ảnh là top ba à? đấy anh đang chống mày bảo gì không ăn gì đâu ở đang chụp phim chụp ảnh là top ăn chưa anh em nào chưa gửi lên phần uh, chụp ảnh top 3 chụp lại gửi lên cho khả đi nè em ơi. À, top 3, top 3 đúng, ờ, đúng có bao nhiêu có mấy nghìn thôi mà. Chụp đi anh ơi. Gửi lên <clears throat> gửi lên. Gửi lên. Hôm đấy hôm đấy là nghỉ mát chụp đéo đâu. Mà. <laughs> Thế chịu rồi chụp lại chứ. Biết nào. Quang <laughs> ơi. Có xài đai ờ, băng hàng đai bằng hàng không cho em cho mượn nè. Đang Hàn đang xài của Khải đấy Ui Đeo cái này vào phòng thủ 7 15 cộng 8 là sao Đấy, Cái mới luôn viên tên nha anh em ơi 75 cộng 8 là sao anh em Khả năng dương dương 8 này ai nhìn sang cái bác rồi à Khui Không mà anh về lại các bạn Ôi Hiện tinh mời anh Phong ca ơi <laughs> Có cây vũ khí ngon rồi ấy ừ, Ngon Được được được được được Có đồ ép hàng chơi hàng cả năm hôm trước em mở một một viên 8 rồi má đây được viên 10 ngon quá đâu đâu đâu đó em mở viên 10 cần ba nữa hình xui hình đang con mười. chơi hai bên mà có kim kia ờ ra đi bên nào bên nào đi đi đi vô đây anh em ờ, vô thoải mái đi vô quýnh thoải mái đi ờ chơi vui vẻ mà anh em không phải lo đâu thoải mái đi à vì hôm nay em không về đâu hôm nay không có thằng lù vú đệ đâu không phải lo ngồi <laughs> anh em ơi bên kia thì khải mua khải có một cái đao kim rồi tóc 30 sát thương 48 rồi nè có một cây rồi giờ kiếm cây banh sắt nói chung hiện tại đang dự định chuyển gì thứ lâm mà từ từ mở ra om cái ngọc bội ngọc hết thế mà mở hai om hai cái nhẫn trong phiù nhở <laughs> hai cái nhẫn phiu vãi kháng cả người xấu <laughs> chậm chậm tầm thắng nữa Ok anh em ơi, hiện tại bây giờ thì à, pha vừa rồi thì ban mình cũng đấu giá được xét đồng ban Hồng Mỹ là 80 kim, nói chung là ban mình nhường chứ. Chứ thiệt tình cái set này ít nhất phải hơn 100 kim nè chung là nhường là anh em trong bang ai cũng như ai với lại anh em cũng có đồ rồi nhường qua nhường lại một tí tuy rằng giá hơi thấp nhưng mà nhường qua nhường lại chứ còn đỡ mà đấu giá thì chắc chắn anh em rằng sáng bang cũng bị hơn 100 kim đó đây tại vừa rồi khải mở được cái hiện tinh 10 nè mà đó đây tốt chốt lại đồ thì đây nè em ơi một set ăn ban hoàng mỹ quá đẹp luôn 34 cái này nằm ở pin luôn vậy chuyện ăn ban 19 8 nhận 25 sinh lực 81 nỗ lực 180 và nhẫn 27 sinh lực 155 nỗ lực 155 ok chưa đó, khả được hiện, mở được dưới hình tinh 10 đó để cho anh em vũ khí muốn ép gì ép hai kim năm rồi anh em xem video này đừng quên cho Khả like chia sẻ chơi anh em Nói chung là ban mình mà có vấn đề nào hot hot ờ, Khả sẽ làm video cho anh em xem nha Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh ủng hộ nha anh em ơi Đúng rồi anh em ơi Đang với cái độ 155 này Khải định về Thiếu Lâm thì nó quá chi là hợp lý luôn nè Đó